và xấu hổ với bạn bè vì vẻ bề ngoài của anh và giờ yêu nó vì nó đẹp hơn anh vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao à! alo phải uh, văn hảo không nhỉ phải anh bảo thì là ờ, uh, ờ, đến uh, 21 22 tháng 11 âm này thì anh chắc có gia đình cho anh thì anh mời em cùng yêu hôm đấy sang nhà anh chơi uống rượu chung cùng gia đình anh nhá ừ. ừ ừ nhá hôm nay quan trên thương có được về không không từ là nó không được về cô anh ạ Thôi ăn cỗ làm gì béo mà ra Béo Thế thôi nhá Hình bóng ấy đã quá xa Theo làn gió về với anh ta Chỉ là những tiếc nuối của một tóa đôi mươi đã xa quan trọng đến thế à Vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao à! Dù ngày mai bao giông ngập trời Dù em đã yêu ai mất rồi Thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới Anh sẽ không bao giờ chờ em nữa Anh sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa Anh sẽ không bao giờ ghen nữa tìm được ai yêu thì yêu đi anh không cần em nữa anh về rồi Em thích cô ấy, nhưng mà cô ấy học giỏi, hát hay, xinh đẹp mà lại nhà giàu nữa Nên là đến bây giờ em vẫn ờ, 他不在加班吗？喂，你在哪儿，在干嘛？我在加班呢。今天是我们五周年纪念日，分手快乐。为什么要分手啊？你别回头，我走了。班长，你别闹，那个是我妹。 Anh rất vui khi em tìm được người em yêu Và anh cũng rất buồn khi người con gái anh yêu Giờ đã có người khác Nếu có ước muốn ngược thời gian Nhắm mắt cô ra rằng ngày này ai không chẳng Cô Cô là căn cô rửa mặt Cô đừng cười nữa Cô đang sát mũi vào trái tim tôi đấy Tại sao Tại sao cô có thể đối xử với tôi như vậy Tại sao? Không Hồi xưa khi yêu tôi cô bảo Anh cứ nói đi Em chỉ cần nghe anh nói là em đủ hạnh phúc rồi Tại sao? Tại sao bây giờ cô lại đối xử với tôi như thế? Có phải tại thằng ấy? Tại thằng ấy đã tiêm nhiễm vào đầu cô những cái thứ ngu muội Nhưng anh xin lỗi Chúc em hạnh phúc hôn em yêu em anh và các con sẽ mãi chúc phúc cho em tạm biệt em em nợ anh một câu yêu thương cho mai này xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy và nếu mà ngày hôm nay em không chọn anh thì anh cũng sẽ chờ em anh vẫn chờ chờ ngày em về với anh dù cho anh vẫn biết em không về ở thời điểm hiện tại á anh không biết là em còn thương anh hay không nhưng mà anh vẫn sẽ đợi em vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành tớ muốn nhắn tin cho cậu chỉ để nhắc cậu là tớ vẫn còn ở đây này nhưng tớ chợt nhận ra rằng là cậu biết điều đó mà chỉ là Cậu không còn quan tâm nữa thôi Nếu cậu cho tôi cơ hội Thì tôi hứa rằng Dù bao lâu tôi cũng chờ Tôi đã thương em như Chủ động quá Thì mất giá Mà im lặng quá Thì mất nhau Mình gặp nhau đúng hay sai Mà đã chia hai Coi nhau như chẳng tôi hợp nhau là gió mình thôi nhà anh nghèo anh khen em đẹp thì em nhăn nhó nhà nó giàu nó gọi em là chó mà em vẫn vui tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường cái ngày mà anh cần em nhất á cũng là cái lúc mà em hất anh ra mưa mưa đừng rơi con gái họ ghét nghèo lắm họ sợ nợ nặng lắm đơn giản là họ hết tiền dăm ba cái câu mà quen nhau không quan trọng chuyện giàu nghèo á rồi sau này lấy nhau về á rồi cũng cãi nhau quýnh nhau cũng vì tiền thôi trên thế giới này không có người con trai nào ngốc cả bạn làm tổn thương họ họ biết chỉ vì anh ta yêu bạn nên mới chịu đựng như vậy bạn đừng nghĩ vì thế mà bạn có quyền dẫm đạp lên vì chỉ cần ấy, một khi họ không giả ngốc nữa thì sẽ ra đi dứt khoát hơn bạn bởi vì yêu bạn nên họ mới chiều bạn và bạn mới có cơ hội để làm tổn thương họ khi đã chịu đựng đủ nỗi đau họ sẽ chọn cách rời đi và cho bạn biết như thế nào là trân trọng 看在你的心思一句犹如他把话欣赏，我的一举一动随你改变多荒唐。你把它惯得过多。 cho dù bạn có gặp được người mình thương thì bạn cũng lắc đầu lặng lẽ thôi bỏ đi giật mình trong đêm chơi với lạnh lẽo không nhắn tin không gọi điện không hẳn là đã quên không hỏi thăm không quan tâm không hẳn là không nhớ mà chỉ là sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của họ không ai đúng ai sai lan khói xin lỗi anh chỉ là một thằng công nhân lương thì quá ít mà thứ em thích thì lại quá nhiều anh không ngại những đứa em cả đời anh chỉ ngại một điều rằng đứa em cần cả đời không phải là anh cạn tình biển sâu biển sâu ấy được không còn là gì của nhau nhưng vẫn sợ họ yêu người khác gió ơi xin đừng lấy em đi tại sao anh vẫn sợ mất em ngay cả khi em không còn thuộc về anh nữa mà sao trong anh buồn thế anh nghe cơn gió đang về lại một à, video nữa mình xin gửi tới các một, một số bạn nữ sau này các bạn ơi các bạn thấy đàn ông chúng tôi nhắn tin cho các bạn cứ tưởng là chúng tôi thích các bạn lắm à mà các bạn đã xem để đấy rồi các bạn không thèm trả lời hoặc là các bạn trả lời mà không tôn trọng nhau đấy các bạn trả lời kiểu như cục lốc kiểu như không tôn trọng đàn ông bọn tớ các bạn nghĩ là bọn tớ vừa quen các bạn xong bọn tớ nhắn tin là các bạn nghĩ là các bạn xinh lắm các bạn đẹp lắm mà đàn ông bọn tớ thích các bạn lắm xong là các bạn tự kêu là kiểu như là các bạn không thích lại bọn tớ nên là không thèm trả lời và không thèm nhắn tin lại đấy là các bạn suy nghĩ quá xa xôi các bạn ạ thật ra bọn tớ ấy, nhắn tin cho các bạn thì bọn tớ chỉ là thích là muốn quen được một người là bọn tớ có thêm một người bạn thế thôi chứ không phải là nhắn tin thì bọn tớ thích bạn mà nhé các bạn nhé các bạn đừng tưởng mình là mị nương hay là công chúa gì đấy không phải đâu các bạn ạ các bạn sai lầm rồi đấy các bạn đừng có mà đá xe mà không trả lời hoặc là trả lời có lốc hãy tôn trọng nhau một tí không phải là người đàn ông nào nhắn tin cho các bạn